Xin chào tất cả quý thầy cô. Trong clip này xin chia sẻ với quý thầy cô cái cách để tạo một cái đề kiểm tra đưa lên hệ thống VNEDU LMS để cho học sinh làm. Thì các cái bước thực hiện thứ nhất đó là chúng ta sẽ lấy một cái đề ở trên quạt ờ, để có sẵn. Chúng ta sẽ chuẩn hóa sau đó chúng ta sẽ đưa các cái câu hỏi có trên đề này lên hệ thống VNEDU và chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái đề gốc từ cái đề đưa lên và sau khi tạo đề gốc xong thì chúng ta sẽ tạo một cái bài kiểm tra cho học sinh từ cái đề gốc xin mời quý thầy cô cùng theo dõi ha. bước đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn quá cái đề thi của chúng ta giả sử như tôi có cái đề thi môn tin học lớp 6 thời gian là 45 phút và trong đề này thì tôi cho là rồi tôi xóa đi cái phần những cái phần mô tả này xóa hết rồi ở đây thì cái quy tắc để chúng ta chuẩn quá cái đề thì chúng ta thấy ở cuối mỗi một cái câu thì chúng ta sẽ có cái ký hiệu đó là ngoặc vuông dấu bé à, chữ BR đóng ngoặc đóng ngoặc lại chúng ta nhớ cái cấu trúc này nha rồi đầu tiên chúng ta sẽ sao chép cái cấu trúc này rồi như vậy thì cuối mỗi câu cuối mỗi câu hỏi ta để cái chữ là BR quý thầy cô nhớ cái ký tự này nha chúng ta không được gõ sai cái ký tự này đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa thì tất cả các đáp án phải được in đậm tất cả các đáp án phải được in đậm nha và đặc biệt á, đáp án đúng á, là phải có gạch dưới à, đáp án đúng là gạch dưới và chúng, chúng ta nhớ nha in đậm và có dấu chấm chúng ta sẽ in đậm luôn cái dấu chấm này và giữa các cái đáp án ABC và dấu chấm này không có khoảng cách nha chúng ta nhớ kỹ cái điều này nếu chúng ta làm sai thì cái quá trình nhận dạng cái đề nó sẽ sai rồi ta sẽ chỉnh quá hết tất cả các đáp án còn lại rồi sau khi tôi chuẩn hóa xong thì tôi sẽ được cái đề và chúng ta sẽ kiểm tra lại đó là giữa nhắc lại một lần nữa đó là giữa các cái câu chúng ta sẽ có ký hiệu mở ngoặc dấu bé BR đóng ngoặc à, và chính giữa giữa cái chữ BR này có dấu lớn dấu bé bao lại rồi tất cả các cái đáp án A, B, C của chúng ta A, B, C, D chúng ta nhớ có bốn đáp án thì tất cả đều in đậm và đằng sau nó có dấu chấm và chúng ta sẽ gạch dưới gạch dưới những cái đáp án đúng chúng ta lưu ý điều này chúng ta sẽ chuẩn quá chính xác nha rồi đối với cái đề mà đưa lên từ cái phần mềm soạn thảo văn bản đó, thì nó chỉ nhận diện hai loại thôi một là một đáp án đúng hai là nhiều đáp án nhiều đáp án đúng giả sử như có nhiều đáp án đúng thì quý thầy cô sẽ chọn à, gạch dưới nhiều đáp án đúng thì chúng ta lưu ý cái này để đưa cái bộ câu hỏi trắc nghiệm của chúng ta lên làm bài kiểm tra thì quý thầy cô sẽ vào cái tên của mình chọn trang quản trị quý thầy cô quan tâm tới cái chỗ quản lý thi V2 mục này nha chúng ta sẽ tạo danh sách câu hỏi nhưng lưu ý với quý thầy cô trước tiên khi tạo danh sách câu hỏi chúng ta nên tạo cái danh mục câu hỏi để sau này chúng ta dễ quản lý dễ tìm kiếm hơn giả sử như tôi dạy môn tin học tôi vào đây tôi sẽ tạo một cái danh mục môn tin học để cho dễ ở đây tôi sẽ tạo một cái danh mục đó là tinh học 6 kiểm tra như vậy thì sau này tất cả các cái bài kiểm tra tôi sẽ bỏ vào đây để tôi sẽ dễ ờ, quản lý hơn rồi tôi bấm tạo mới và tương tự như vậy thì ở trong cái danh mục này à, ở đây chúng ta hiểu như là một cái thư mục thôi chúng ta muốn tạo những cái danh mục con thêm nữa cũng được ở đây tôi tạo một cái thôi rồi tôi sẽ chuyển qua danh sách câu hỏi như vậy tôi vừa tạo cái danh mục tin học 6 kiểm tra để tôi đặt những câu hỏi tôi vào đây tôi chuyển sang danh sách câu hỏi ở đây chúng ta sẽ chọn một thêm câu hỏi nhập câu hỏi từ file Word rồi ở đây tôi sẽ thêm vào cái danh mục tôi chọn danh mục thêm vào tôi chọn khối tôi chọn môn rồi ở đây à, việc cũng được rồi tôi sẽ chọn cái tiệp mà chứa các cái câu hỏi trắc nghiệm chúng ta đã làm à, chúng ta vừa chỉnh sửa xong cái phần đề thi tinh 6 tôi sẽ chọn cái đề thi tinh 6 này tôi mở nó lên rồi, như vậy tôi đã chọn cái tiệp câu hỏi trắc nghiệm. Tôi sẽ bấm tải lên. Và lưu ý quý thầy cô ở đây có cái bản mẫu, có nghĩa là bây giờ những cái cấu trúc của cái việc chỉnh quá đề chúng ta có thể tải cái bản mẫu này xuống để chúng ta theo nó chúng ta chỉnh sửa cũng được. Còn như tôi đã hướng dẫn thì chúng ta căn cứ vào đó chúng ta làm cũng được. Chúng ta sẽ bấm tải lên. rồi như vậy đây chính là cái đề của chúng ta nha à, cái đề của chúng ta rồi tôi sẽ bấm trích xuất dữ liệu ở đây tôi thấy nó bình thường nó không có gì dư hết thiếu dư gì hết nếu có thiếu hoặc là dư từ hoặc là sai chính tả gì thì quý thầy cô có thể sửa trực tiếp bên đây còn nếu không thì quý thầy cô sẽ bấm vào trích xuất dữ liệu rồi lúc này quý thầy cô xem đây ở đây mỗi một câu hỏi nó đều nhận đủ 4 đáp án hết. Chúng ta sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Rồi, ta thấy chính xác hết. Thì ta sẽ bấm đưa vào kho câu hỏi. Và ở đây á, xin giải thích thêm cho quý thầy cô. Đó là ở độ khó này, tất cả những câu hỏi chúng ta đều chọn được cái độ khó của câu hỏi đó và câu hỏi ở mức độ nhận thức gì khi chúng ta chọn vào đây á thì sau này nếu chúng ta có tạo nhiều đề thi cho lớp học thì chúng ta làm cái ngân hàng đề thi có bao có những cái câu cái độ khó là cái độ nhận biết hoặc là thông hiểu hoặc là vận dụng gì đó thì chúng ta có thể căn cứ vào đó để chúng ta tạo cái đề thi còn bây giờ chúng ta chỉ đưa đơn giản là đưa lên một cái đề thi thôi và chúng ta kiểm tra ở đây những cái đáp án hiện đủ là coi như chúng ta thành công rồi sau khi tôi kiểm tra hết tất cả các câu hỏi này và tôi thấy không có lỗi gì hết thì tôi sẽ bấm vào đưa vào kho câu hỏi nếu trường hợp quý thầy cô thấy ở đây có một vài lỗi có một số câu không nhận đủ bốn đáp án thì quý thầy cô sẽ quay ngược trở ra ngoài và quý thầy cô sẽ sửa lại rồi tôi sẽ đưa vào kho câu hỏi tôi quên bấm chọn rồi à, tôi làm lại đề thi tinh 6 mở lên tải lên à, chọn thư mục ở à, đây danh mục tinh học 6 khối 6 môn tinh học rồi việc tải lên rồi ở đây à, quý thầy cô thấy ở đây có cũng có là các cái thao tác sửa chữa ở đây mình có thể sửa chữa ở đây in đậm in nghiêng gì đó tùy mình có thể sửa chữa ở đây rồi trích xuất dữ liệu rồi lưu ý quý thầy cô chỗ này à, nãy tôi chưa chưa có chọn các câu hỏi tôi chết ở đây thì tôi sẽ chọn tất cả những câu hỏi để đưa vào cái bộ câu hỏi trên cái đề thi đưa vào lên hệ thống như vậy thì tôi có 10 câu tôi sẽ chết ở trên này thì nó sẽ chọn đúng 10 câu còn những cái câu nào nếu chúng ta có thể là có thể chọn một số câu cũng được nếu cái đề của chúng ta ít câu rồi tôi sẽ đưa vào kho câu hỏi rồi như vậy là chúng ta sẽ đẩy vào thành công và tôi sẽ xóa cái đề hồi nãy tôi đã đưa lên trước rồi như vậy là cái thao tác tôi vừa làm là vào quản lý thi V2 tôi sẽ chọn một cái danh mục để lưu trữ nếu nếu không chọn danh mục lưu trữ thì sau này chúng ta đưa nhiều đề lên thì các cái câu hỏi nó sẽ lộn xộn chúng ta khó quản lý cho nên chúng ta nên mỗi một lần đưa một cái đề nào đó chúng ta sẽ chọn một cái danh mục rồi sau đó tôi sẽ chọn danh sách câu hỏi sau đó tôi chọn là danh mục đưa lên ngay cái danh mục hồi nãy mình vừa tạo đó chúng ta sẽ đưa lên chọn khối chọn môn chọn cái tiệp bài kiểm tra của mình đã chuẩn quá bấm tải lên và sau khi bấm tải lên thì chúng ta kiểm tra đủ rồi chúng ta sẽ đưa vào kho như vậy thì lúc này trên cái kho của chúng ta có cái đề thi tinh sáo và trên đề thi này có 10 câu hỏi như vậy đây chính là cái quá trình mà chúng ta đưa một cái đề thi là đưa đưa một số câu hỏi vào cái danh sách câu hỏi trên VNEDU để sau này phục vụ cho cái việc là làm cái đề kiểm tra. Phần tiếp theo tôi xin chia sẻ về cái cách tạo một cái đề thi gốc từ cái danh mục câu hỏi này. Thì để tạo được một cái đề thi gốc thì quý thầy cô sẽ vào quản lý thi V2 quý thầy cô chọn tiếp ngân hàng đề thi quý thầy cô chọn đề thi gốc đến đây chúng ta sẽ bấm vào cái mục tác vụ tạo đề thi gốc từ kho câu hỏi đề cố định à chỗ này tạo đề thi gốc từ kho câu hỏi có nghĩa là tôi đã đưa vào cái kho câu hỏi của tôi được 10 câu và tôi sẽ từ 10 câu này tôi sẽ lấy ra từ tạo một cái đề thi gốc chọn vào rồi ở đây đó, thì quý thầy cô thấy chọn cấp đơn vị khi chúng ta chọn ở đây thì các thầy cô khác có thể nhìn thấy cái cái cái, cái ờ, đề thi gốc của chúng ta rồi cái cái tiêu đề của đề thi gốc thì bây giờ à, tôi kiểm tra à, 15 phút thì tôi, để là KT 15 phút tinh 6 đi à, như vậy đi đặng cho tôi dễ nhớ rồi mã đề thì tôi lấy cái này tôi copy qua luôn lấy cái này tôi copy qua luôn rồi số lượng câu hỏi của mỗi đề thì bây giờ tôi có 10 câu bây giờ thôi thì tôi lấy luôn là 10 câu luôn à, đương nhiên quý thầy cô có thể lấy 5 câu cũng được tùy khối khối 6 môn học môn tinh học trạng thái tôi diệt luôn à, diệt luôn thì khi diệt luôn á thì à, xuất bản cái đề ra học sinh có thể thi được liền rồi ở chỗ này quý thầy cô thấy á, là những cái mục mà có dấu sao như thế này à, dấu sao màu đỏ thì quý thầy cô bắt buộc phải chọn hết cái hàng trên này rồi ở cái hàng thứ hai quý thầy cô sẽ gõ vào số 1 luôn rồi phần bên này chúng ta cứ để nguyên như thế nha rồi kho câu hỏi thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái đề trong kho câu hỏi nào à, lấy cái đề trong kho câu hỏi nào thì ở đây chúng ta có một cái kho câu hỏi đó là kho tinh học 6 KT à, tinh học 6 KT thì ở trong cái kho này nó có 10 câu mà lúc nãy chúng ta đưa lên nè à, 10 câu này tôi sẽ lấy 10 câu để làm đề sẽ lấy 10 câu giả sử như chúng ta đưa lên 20 câu mà chúng ta lấy 10 câu để làm đề cũng được thì chúng ta chọn và chúng ta đưa vào rồi chỗ này tôi chọn khối rồi nếu trường hợp chúng ta có phân loại nhận thức thì chúng ta có thể phân loại này để chọn còn nếu không thì thôi rồi tôi sẽ chết ở đây lý do cái đề tôi có 10 câu cho nên là tôi chết ở đây tôi sẽ chọn hết 10 câu như vậy thì sau khi chọn số câu thì ở đây nó sẽ hiện cái đề của chúng ta nằm phía bên phải như thế này này chúng ta kiểm tra lại cái đề nha rồi đề của chúng ta là như thế này rồi có 10 câu xong như vậy sau khi chọn xong tôi sẽ bấm lưu đề thi như vậy tôi sau khi bấm lưu đề thi thì tôi sẽ được một cái đề đề gốc à đề gốc chúng ta xem nội dung đề gốc đề gốc ở đây rồi đề quán dị này thì ta chưa có quan tâm tới nha rồi ra này thì tôi sẽ có một clip hướng dẫn sao vậy tôi có cái đề gốc thì như vậy đó chính là cái các cái bước để chúng ta tạo một cái đề thi gốc và từ cái đề thi gốc này thì chúng ta mới cho học sinh thi được như vậy thì kiểm tra cái đề thi gốc thì ta thấy đúng như vậy là xong xong cái bước tạo đề thi gốc bước tiếp theo chúng ta sẽ cho học sinh làm một cái đợt kiểm tra thì ở đây kiểm tra với thi xem như nhau nha quý thầy cô rồi quản lý thi V2 chúng ta cũng vào quản lý thi V2 tổ chức thi à, thật ra ở đây thì à, thi chính là chúng ta lấy chúng ta kiểm tra đó rồi danh sách cuộc thi như vậy cũng giống như khi chúng ta đưa lên bây giờ chúng ta tạo danh sách một cuộc thi chúng ta có thể tạo danh mục để dễ quản lý còn không thì chúng ta sẽ tạo luôn danh sách cuộc thi rồi ở đây tôi đã tạo một cái danh sách cái cuộc thi rồi thì nó có một cái cuộc thi như thế này thì bây giờ à, chúng ta không quan tâm tới nó bây giờ chúng ta sẽ làm một cái cuộc thi mới tôi sẽ bấm vào tác vụ thêm cuộc thi mới rồi tên cuộc thi tôi sẽ lấy luôn kiểm tra 15 phút tinh học 6 kiểm tra tinh học 6 rồi 15 phút rồi danh mục cuộc thi thì danh mục ở đây thì tôi đặt nó ở đâu cũng được thôi tôi đặt nó ở trong tinh học 6 nha sau này tôi dễ quản lý trạng thái trạng thái đang hoạt động luôn như vậy đang hoạt động có nghĩa là sau khi tôi sẽ tạo xong thì cuộc thi này có thể là hoạt động luôn khỏi cần phải chỉnh sửa gì hết khối tôi cho khối 6 thi môn môn tình học thời gian tổ chức thi ở đây giả sử như chúng ta cho nó thi lúc nào cũng được hoặc là trong tuần này thì ta sẽ giới hạn còn nếu không thì ta bấm không giới hạn giả sử như trong tuần thì đây là cái thời gian gian vào thi à, thời gian bắt đầu được thi và đây là thời gian kết thúc à, lưu ý chỗ này bắt đầu kết thúc ở đây có nghĩa là cái khoảng thời gian mở phòng thi à, mở cái phòng cho học sinh vào kiểm tra đó chứ không phải là cái khoảng thời gian thi ngủ thì cô chúng ta lưu ý chỗ này rồi bắt đầu là giả sử như 3 giờ 3 giờ ngày 12 3 giờ 35 đi rồi đến là ngày ờ, rồi, như thế này đi ngày 19 đi à ngày 19 tháng 12 đến 7 giờ 35 ngày 19 tháng 12 rồi như vậy là học sinh có thể vào thi được hoặc là có thể chỉnh một ngày cũng được tùy thôi tùy với thầy cô rồi tiếp tục các vòng thi à, thì ở đây á, lưu ý á, là chúng ta có thể tạo nhiều bài thi à, nhiều bài thi nhưng mà ở đây á, thì à, do là mình à, tạo một cái đề thi cho nó kiểm tra 15 phút cho nên mình sẽ làm một dòng thi đó là tạo dòng thi mới rồi sau khi tạo dòng thi mới rồi quý thầy cô sẽ lưu cấu hình lưu cấu hình à, còn một cái mục nào đó tôi chưa gõ vào à đây chỗ này phần đơn vị quý thầy cô sẽ chọn đơn vị của trường rồi mà lưu ý với thầy cô nha khi chúng ta quên một cái vấn đề gì đó quên một cái mục nào đó chưa chọn thì sau khi chúng ta lưu nó sẽ bấm nó sẽ nó sẽ báo lỗi nha chúng ta sẽ sẽ tìm cái lỗi đó rồi chọn đơn vị trường Tân Phú rồi như vậy tôi sẽ chào à, tôi sẽ tạo một cái vòng thi một rồi sửa lại luôn kiểm tra 15 phút rồi tôi sẽ lưu cấu hình rồi như vậy thì tôi sẽ tôi vừa tạo xong một cái bài kiểm tra hay gọi là cuộc thi đó 15 phút thời gian là làm trong khoảng ngày 12 tháng 12 cho đến ngày 19 tháng 12 trong khoảng đó vào giác nào cũng được hết học sinh có thể vào bất cứ lúc nào để thi rồi ở dưới này là dòng thi này thì đặt thì dòng thi này chỉ có một bài thi thôi một bài kiểm tra thôi rồi như vậy thì tạo đến bước này thì chúng ta thấy là chúng ta đã có bài thi nhưng mà đây là một cái cái bài kiểm tra rỗng thôi nó chưa có nội dung trong đó như vậy thì cái nhiệm vụ kế tiếp là chúng ta sẽ lấy cái đề thi gốc hồi nãy chúng ta sẽ đưa vào cái cái cái, cái vòng thi kiểm tra 15 phút này để cho học sinh nó làm như vậy thì để làm được điều đó thì chúng ta sẽ bấm vào cấu hình cấu hình rồi đến đây chúng ta thấy nó có rất nhiều mục lựa chọn nhưng mà chúng ta quan tâm tên dòng thi chúng ta không sửa gì hết chúng ta xem cái chỗ này thời lượng 15 phút à, thời lượng 15 phút là quý chỗ này mình kiểm tra 45 phút thì mình sửa lại 30 phút thì mình sửa chỗ này rồi cái điểm đạt được à, cái điểm đạt được thì thông thường 10 điểm thì bây giờ mình cho là 5 điểm là đạt đi rồi chúng ta không sửa gì hết ha à, chúng ta không sửa gì hết rồi đến đây á cái chỗ mà điều kiện tham gia thi thì chúng ta sẽ cho học sinh lớp 6 thi thì chúng ta phải chọn là phải nằm trong danh sách thí sinh chọn một này một cái nằm trong danh sách thí sinh nha rồi đến cái mục kế tiếp số lần làm tối đa bây giờ giả sử như um, làm thì thôi tôi cho ba lần đi chẳng hạn à, được làm ba lần hoặc là thường thường kiểm tra thì quý thầy cô cho làm một lần hoặc là có thể là bài tập hay gì đó thì chúng ta có thể cho làm nhiều lần cũng được đó là tùy quý thầy cô rồi đảo câu hỏi cho phép đảo câu hỏi đảo đáp án cho phép đảo đáp án rồi yêu cầu màn hình full screen khi chúng ta bật chức năng này thì cái màn hình điện thoại của học sinh nó sẽ lấp đầy và không thể nào thoát ra được nếu thoát ra thì nó sẽ khóa lại nhưng mà khuyên với thầy cô ờ, đừng nên chọn chức năng này mình cho học sinh làm kiểm tra thì đôi khi nó cũng quên nó cũng bấm ờ, lung tung đôi khi nó nó nó nó nó tự bấm nó, nó cấn máy hay là gì đó nó lỡ quẹt cái tay vào nó thoát ra thì khi nó vào lại nó vào không được thôi đừng chọn chức năng này rồi như vậy thì cái mục này á đơn vị quý thầy cô chọn chỗ đơn vị luôn ha vậy thì cái mục này quý thầy cô là quan tâm cái chỗ thời lượng điểm cần đạt số lần thi điều kiện tham gia thi là phải nằm trong danh sách thí sinh à, không cho phép là người lạ nha rồi đảo câu hỏi số lần làm tối đa đảo đáp án rồi qua đây đó là chọn đơn vị của trường chúng ta vậy là xong xong thì chúng ta sẽ lưu cấu hình lại rồi nó sẽ báo là lưu cấu hình thành công rồi tiếp tục ha bây giờ mình mới có cấu hình dòng thi chúng ta sẽ cấu hình đề thi ta chọn vào đây đề thi của chúng ta thì ở đây chúng ta thấy nếu chúng ta có khung đề thi thì chọn bên đây còn không thì chúng ta quan tâm bên đây thôi chúng ta sẽ bấm vào đây đề thi gốc của chúng ta là à, là nãy chúng ta đặt tên là KT 15 à, rồi tinh 6 chúng ta chọn đây à, ở đây lưu cấu hình thật ra chúng ta còn nhiều đề thi gốc nữa thì cái này thì clip sau tôi sẽ giải thích cái phần này thì bây giờ chúng ta chọn một cái đề thi của chúng ta thôi rồi lưu cấu hình rồi như vậy là sau khi lưu lưu cấu hình xong thì chúng ta phải còn một cái nữa chúng ta cần lưu ý đó là thí sinh thi cấu hình dòng thi cấu hình đề thi và chỗ thí sinh thi chúng ta sẽ chọn ở đây rồi, thí sinh thi thì bây giờ mình sẽ chọn cái mục thêm thí sinh. Thêm thí sinh từ danh sách người dùng. Bây giờ tôi sẽ cho lớp 6 thi thì bây giờ tôi sẽ chọn lớp 6 trường năm học khối 6 lớp tôi dạy hết 3 lớp 6 cho nên thôi tôi không chọn lớp tôi bấm tìm kiếm thì ở đây ta có 63 6 A2 6 A1 vậy thì tôi cho ba lớp 6 này thi tôi sẽ bấm vào check ở đây một cái thì lập tức nó sẽ chọn hết tất cả học sinh này ba khối 6 thêm thí sinh thì như vậy thì khi à, học sinh lớp 6 nó vào à, học sinh lớp 6 nó vào thì nó sẽ thấy được cái dòng thi của tôi còn học sinh lớp 7, 8, 9 thì nó sẽ không nhìn thấy nha quý thầy cô không nhìn thấy nha nếu chúng ta không chỉnh cái này thì tất cả học sinh nó đều nhìn thấy cái dòng thi của mình hết rồi như vậy là xong rồi đây chính là cái bước chúng ta làm cuối cùng còn những cái này thì chúng ta khoa hãy quan tâm tới à, chúng ta tính sau nha rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ngược trở ra trang cá nhân chúng ta vào cuộc thi thì đây chúng ta thấy đây cuộc thi của chúng ta đây à học sinh nó vào cuộc thi trên cái điện thoại của nó nó đăng nhập vào tài khoản nó vào cuộc thi thì nó thấy đây và nó sẽ bấm vào đây nó thi như vậy thì nói tóm lại thì nó hơi ờ, rắc rối một tí xíu đó là chúng ta phải đưa danh sách câu hỏi lên cái hệ thống trước sau khi đưa danh sách lên đưa danh sách câu hỏi lên chúng ta sẽ tạo một cái đề thi gốc rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái cuộc thi và trong cuộc thi này à, chúng ta tạo một bài thi thôi à, có thể là nhiều bài nhưng mà ở này chúng ta tạo một bài thi thôi thì chúng ta có thể cho học sinh làm như vậy thì ở trong quá trình mình à, giảng dạy học sinh đó thì trong một thời điểm nào đó chúng ta có hai ba bài kiểm tra thì à, chúng ta có thể thiết lập hai ba bài kiểm tra đó nhưng mà chúng ta có thể khóa lại và chúng ta có thể mở ra bất cứ lúc nào rồi như vậy để xem danh sách thi thì quý thầy cô sẽ làm sao chúng ta sẽ vào trang quản trị lại chúng ta sẽ vào quản lý thi V2 tổ chức thi danh sách cuộc thi ừ, chúng ta vào đây những cuộc thi nào à, mà học sinh thi rồi thì nó có thêm một cấu hình kiểm soát và thống kê cấu hình kiểm soát và thống kê bây giờ chúng ta vào cấu hình để thay đổi một số cái cấu hình hoặc là vào kiểm soát thì khi vào kiểm soát á, thì quý thầy cô thấy cái danh sách học sinh nó thi hoặc là chưa thi ở đây ở đây tại vì tôi xóa cái điểm nó hết rồi vào đây là chúng ta thấy kiểm soát đây rồi thì đối với cái đề thi này á thì chúng ta có thể chọn cái phần tác vụ để khóa thi lại khóa thi lại khóa lại không cho thi đến một cái thời gian à, mà thi hoặc là làm bài kiểm tra thì chúng ta có thể mở ra còn nếu không thì chúng ta cứ khóa lại bình thường thì, thì cái phần tác vụ này chúng ta có thể khóa cho cho cho, cho tất cả các học sinh của của các cái lớp của chúng ta thì chúng ta có thể chọn ở đây rồi ở đây chính là tất cả các thí sinh của chúng ta nha rồi trong này thì cũng có phần báo cáo thống kê kết quả bài thi vân vân à,